Hello, xin chào à, tất cả mọi người quay lại với kênh Người Lao Động HN của mình Hôm nay à, trên tay mình có một em à, Patimic 2 mới ra mắt Vào ngày hôm qua, tức là khoảng ngày 12 tháng 5 2021 Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video ngắn Mở hộp xem là cái con Lumax Patimic 2 này nó có gì khác với con à, một nhé theo cái giới thiệu của hãng ấy thì cái con này Patimic 2 nó sẽ kết nối được với điện thoại nhưng mà trên cái nền tảng Android, uh, iOS chứ không phải uh, Android mà cái Android thì chưa hỗ trợ và đương nhiên là vẫn kết nối cả máy tính bình thường như con một và theo cái à, giới thiệu của hãng thì là nó làm bằng à, nhiều chất bằng cái chất liệu à, tốt hơn cái mâm này cũng lớn hơn mâm xoay lớn hơn này và cái độ nhạy cao hơn bây giờ mình sẽ mở hộp xem là nó có gì khác không nhá mọi người cùng xem nhé đây sau khi mở hộp thì giống như con Party Mix 1 thôi nó sẽ có một cái catalog này nó ghi phần à, xe ô tô DJ Line này của đi xuất que này thì có miễn phí phần mềm này này cũng giống con một này. cái này là cái à, các cái à, sticker tặng theo kèm và nhân vật chính là em bắt mic 2 đúng là cái mâm to hơn thật mâm này nó dán ni lông giống như con là nó làm giống kiểu con Pro FX mới ra mắt ấy nhưng mà có kích thước nhỏ hơn một chút nhưng mà to hơn con uh, HTX 1 để mở hẳn ra xem nó như nào nhé nó có một cái à, cái khác nữa đấy là con Patimic 2 này nó cái cáp mà kết nối à, connect với cả PC ấy, thì nó là cáp rời giống như các controller khác còn cái con một đấy còn cái con một đấy thì là nó nó liền và cái đường ao của con Patimic 2 này nó là ao 3,5 à, ra 3,5 nhé chứ không phải là ao RCA giống như con một ở đây bên góc trái này là mình thấy có đường à, đường mên này đường ao mên và đường ao hepphone 3,5 này đây là cáp à, đường à, cổng USB kết nối laptop này và bên phải là có cái nút chỉnh hiệu ứng nháy của đèn phần ở giữa thì là cái đầu tiên là cái filter cái hai là bay cái thứ ba là phần 2 và cái trên này là gain nó vẫn ờ, không có cái phần phần mid giống như con một thôi nếu mà có phần mid sẽ tốt hơn phần mid sẽ tốt hơn nhưng không sao cái tầm tiền này thì cũng không đòi hỏi gì hơn đấy vẫn nghe được uh, chiếc headphone này vừa đao chọn bài này loát này Q, Play, Sync, Tempo và một số hiệu ứng này hot kill loop sampler và effect đương nhiên là sẽ bị giới hạn nhưng mà con này cầm đi cũng rất là tiện vừa tay nó đầm lắm chất liệu đúng là nó khác con một thật cầm nó đầm tay nếu mà kết nối cùng máy tính thì vẫn là con ờ, vẫn là dùng xe tô nhé đây mình mà ờ, muốn dùng điện thoại thì mình dùng cái phần mềm DJ, DGA ấy, để vỏ hộp nó ghi ấy thì mình vào cái app cái pin mình vào cái app to của iPhone để mình à, tải nó về thôi đây con ngày đầu tiên feature nó tải về hay là mình chỉ nói qua qua về cái phần mềm à, dùng cùng à, điện thoại nhé chứ bản thân cái con này nó không à, nó không connect qua bluetooth được giống như con DG 200 mà mình cần một cái cáp OTG giống con 400 ấy nó không kết nối được với điện thoại qua cái bluetooth đâu mà nó mình có cáp OTG mình cắm vào cái cắm vào đây này chia nó ra chia ra một đầu thì cắm vào một đầu cắm vào cái con Batimic 2 này để mình lấy cái nguồn điện luôn đấy còn cái phần mềm nó sẽ là phần mềm này mở ra đấy DJ Pro An này EZA đấy cái này thì à, nó cũng chỉ cho mình dùng thử thôi không mình phải mua đây bảy đây uh, Seven Seven đây vừa đi chai ở Tức cho dùng từ một tuần Một năm mình phải mua đâu ờ, triệu một trăm năm chín nghìn này Đấy Nếu mà mình vào được cái ờ, Cái phần mềm này Thì mình sẽ mình sẽ vào được cái kho nhạc của SoundCloud của Tidal mình lấy nhạc ở trong đấy đương nhiên phải có tài khoản nhé có tài khoản mình vào đấy mình lấy về mình chơi à, trực tuyến được thì nói chung là nếu mà muốn kết nối à, với điện thoại ấy, là kết nối qua phần mềm DGA Pro này qua cái App to của iOS còn à, Android không kết nối được này và phải có một cái cáp OTG và đương nhiên phải mua phần mềm này không thì dùng thử thôi bây giờ mình sẽ quay lại với cái à, connect cùng máy tính đó chính là phần mềm à, Serato DJ Live đây mọi người vào cái serato.com sau vào cái product này tải cái Serato DJ Live bản mới nhất không phải cái Serato DJ Pro ở trên nha nó sẽ không nhận được nha đây vừa mới nhất tải về chờ nó tải xong ờ, mình cài nhé khi mình cài xong cái Ceratolite bản mới nhất mình cắm vào nó có một cái bên ờ, góc phải ở dưới nó ghi là gì nó yêu cầu mình ờ, cài cái driver mình gắn vào thôi đây gắn mình cứ cài những nách như bất kỳ phần mềm khác thôi Thôi mình chờ nó thôi Các bác nhớ là Win 10 nhá Win 10 thì nó tương thích tốt nhất Còn Win 7 nó không nhận cái driver đâu Đấy, xong rất nhanh mấy giây thôi nó vào à, khởi động lại này khởi động lại thôi xong mình chờ nó thôi đây sau khi mình à, à, khởi động lại máy này cài driver khởi động máy thì nó sẽ ra cái giao diện bình thường à. thì vừa rồi mình đã quay xong cái video ngắn à, bóc hộp cũng như là giới thiệu những tính năng cơ bản của con Batimic 2 mới ra mắt à, cái video không biết dài hay ngắn đến đây xin được à, kết thúc cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình mong là mọi người thấy vui vui thì ấn sắp ờ, ấn chia sẻ và đăng ký giúp mình có động lực mình làm nhiều video tiếp theo hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo